Xin chào các bạn Tiếp theo tư thế tấm ván thì hôm nay chúng ta sẽ tập tư thế 8 điểm chạm sàn Về lợi ích của tư thế này giúp làm linh hoạt cơ lưng chống thoái hóa đốt sống cổ, đốt sống lưng tăng cường hệ miễn dịch tốt cho vùng thận làm cơ thể linh hoạt, dẻo dai tác động đến nhiều vùng cơ xương khớp giúp cơ thể được khỏe hơn về cách thức thực hiện để tiếp nối các động tác tạo thành chuỗi, tôi sẽ bắt đầu từ tư thế tấm ván. Bắt đầu từ tư thế tấm ván nhé. Rồi đang trong tư thế tấm ván. Rồi khi chúng ta đã tập các động tác trước và đến tư thế tấm ván này, chuyển xuống tư thế 8 điểm chặn sàn thì chúng ta quỵ gối xuống trước này. Chúng ta hơi đẩy hông ra sau, hít vào, hơi ngửa cổ lên một chút để cho cơ thể cảm thấy thoải mái. Rồi bây giờ mới chống hai tay hạ ngực cầm chạm sàn hạ ngực ở giữa hai bàn tay của mình hạ ngực ở giữa hai bàn tay của mình rồi nâng cái kiểu tay mình lên này khép kiểu tay mình sát thân mình rồi mọi người nhìn rõ chưa để tôi thực hiện lại nhé đang tư thế tập bán này hạ đầu gối hít vào để không có sau ngực cổ lên thở ra từ từ hạ ngực cầm chạm sàn nâng kiểu tay lên khép kiểu tay vào sát thân mình rồi trả thế nếu chúng ta tập riêng động tác này khi trả thế thì chúng ta có thể hạ bàn chân xuống và đẩy người ngồi giật ngược lại lên hai chân hạ chán chậm sàn đây là về tư thế em bé để thư giãn cơ thể còn nếu chúng ta tập tiếp các động tác sau thì chúng ta có thể tiếp tục tập tiếp rồi động tác này cũng không có quá khó khăn Hãy đăng ký và theo dõi kênh để xem được thêm nhiều video. Xin cảm ơn và cảm tạ quý vị.